Chào các bạn trở lại với Khải Toàn Vận mệnh thay đổi như thời tiết Thoáng đó thấy hợp rồi lại tan Ba nghiệp thân, bốn nghiệp miệng và ba nghiệp ý Họa phước từ nghiệp mỗi người tạo tác Sẽ tăng hay giảm phước báo theo sinh thần bát tự mỗi người Tử vi vận mệnh cuối năm quý mão như thế nào và đầu năm giáp thìn ra sao mời các bạn xem bài quan tâm đến vận mệnh cũng được nhưng không khéo sẽ mất cân bằng trong đời sống hàng ngày bản thân em không phải việc gì cũng xem ngày tháng năm lành dù hiểu rõ ngũ hành và vận mệnh việc hiểu rõ phong thủy chưa hẳn đã tốt vì biết thời vận mà không dùng phương pháp lành để thay đổi cứ mãi tránh né hay cầu thần hoàn toàn không có tác dụng vì không thể thay đổi được nghiệp quả giả dụ những người sinh tuổi mão vào các tháng 8, 9, 10 dương lịch Thời điểm cuối năm đa phần là không tốt, nhất là những người có chữ đinh mão kỷ mão ở tháng hay năm sinh. Nếu biết như thế, phải giữ lời nói của mình, phải làm lành tránh nát đó chính là cách hiệu quả nhất để thay đổi vận hạn. Năm quý mão này, quý hành thủy, mão hành mộc. Thủy quản đầu năm không có tác dụng, mộc đại diện cho cuối năm càng không thể phát huy, tức khó lòng có đột phá. Kinh tế thế giới không tốt, kinh tế nước ta cũng chẳng lành ngân hàng và bất động sản gặp khó khó khăn chung sẽ kéo dài qua năm sau tuy nhiên một số người có thể tách biệt được vào năm mão người tuổi hợi mùi hoặc là dần thìn có thêm cơ hội tốt người tuổi mão và dậu sẽ dễ phạm thị phi và sức khỏe không tốt với người tuổi hợi mùi dần thìn sinh từ tháng 8 đến tháng 1 dương lịch là nhóm người có nhiều cơ hội tốt lành cơ hội tốt lành ở đây là giảm rủi ro vì mệnh mỗi người chỉ là một tác nhân nhỏ của thế vận hay quốc vận tháng năm âm lịch là tháng ngọ tuổi tỵ dậu sửu sẽ có sao hàm trì duyên về ăn nói gặp gỡ nên tận dụng thời gian này để gặp gỡ tháng 6 âm lịch là tháng mùi các tuổi mão hợi tỵ ngọ hoặc là người nào sinh ngày mậu và giáp sẽ có quý nhân dễ có người giúp đỡ vào tháng 5 tháng 6 âm lịch này tốt với người sinh mùa đông thiếu hỏa kém với ai sinh mùa hè kỵ hỏa vì họ thiếu thủy tháng 7 âm lịch là tháng thân tuổi dần ngọ tuất sẽ có sao dịch mã chủ về dễ đi xa du lịch thay đổi công việc hoặc chỗ ở tháng 8 âm lịch là tháng dậu tuổi thân tý thìn sẽ có sao hàm trì sao hàm trì chủ về đào hoa gặp gỡ nhân duyên ăn nói vào tháng này, tuổi Mão và tuổi Dậu gặp năm Mão tháng Dậu, hãy giữ tâm giữ lời thanh tịnh, không nên can dự chuyện người khác. Tháng 7 tháng 8 dương lịch, xin lỗi, tháng 7 tháng 8 âm lịch này tốt với người sinh mùa xuân thiếu kim, kém với ai sinh mùa thu kỵ kim vì họ thiếu mộc. Tháng 9 âm lịch là tháng tốt Năm Mão tháng tốt sẽ hợp hỏa, tốt với người thiếu hỏa sinh cuối năm. Tháng tuất này, người tuổi dần ngọ tuất sẽ có sao hoa cái, chủ về tài hoa hoặc thông minh sáng dạ. Vào tháng 10 âm lịch là tháng hợi, tuổi tỵ dậu sửu sẽ có sao dịch mã, dịch mã chủ về biến động đi xa thay đổi du lịch hoặc là thay đổi chỗ ở. Tháng 11 âm lịch là tháng tý, tuổi hợi mão mùi sẽ có sao hàm trì, chủ về duyên ăn nói gặp gỡ và cả đào hoa. Hãy tận dụng cơ hội này để gặp gỡ vào các tháng cuối năm tức sau tháng 6 âm lịch nhằm tháng 8 dương lịch những ai sinh mùa xuân mùa hè có thêm cơ hội hanh thông vào năm 2024 Giáp Thìn mệnh thiếu thủy và thiếu thổ mệnh có nhiều cơ hội tài lộc nhất là mệnh sinh ngày có chữ tân hoặc chữ ất các bạn nhìn vào đồ hình 2024 Giáp Thìn Thái Tuế sẽ là tuổi Thìn và tuổi Tuất người sinh ngày Tân hoặc ngày Ất gặp năm giáp thìn là sao chính tài tài lộc có được và giữ được vận mệnh thay đổi như thời tiết chính vì lẽ đó nếu quá quan tâm đến vận mệnh bạn sẽ mất cơ hội tìm sự thanh tịnh bên trong chính mình người mãi đi tìm sự hào hoa bên ngoài làm gì còn thời gian soi lại bên trong vì lẽ đó chúng ta luôn cần sự cân bằng xem mệnh để chỉnh sửa tâm tánh chỉnh sửa từ trường của bản thân không phải xem để tránh né hay cầu thần Phật. Nhiều người muốn biết vận mệnh của mình, trông chờ vào tương lai tốt đẹp. Nếu nó tốt thì ta không chịu khó. Nếu biết vận mệnh của mình kém là ta lại phiền não, khác nào tự làm khó chính mình. Biết mệnh mới có cơ hội cải mệnh, nhưng cải biến từ nhân lành quả thiện đó chính là mới thay đổi được nghiệp quả. Một vài vị hỏi rằng, có pháp khí gì hay có cúng kiến cách nào để giải nghiệp những vị ấy nghĩ nghiệp rất đơn giản nghĩ nghiệp là một cái gì đó vô cùng đơn giản như trong bóng tối chỉ cần thắp sáng lên là hết nghiệp nghiệp thân nghiệp miệng nghiệp ý thân có ba nghiệp miệng có bốn nghiệp và ý có ba nghiệp nghiệp là kết quả là tạo tác của quá khứ không ai tác động nghiệp ngoài chính bản thân ta. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có giảng về nghiệp từ cơ bản đến vi tế. Con đường hiện tại của Khải Toàn rất đơn giản, dụng phong thủy trong điều kiện có thể, dành thời gian nhất định cho việc nghe giảng kinh, soạn bài, hành thiên và làm thiện. Đầu tư vào phong thủy là sự đầu tư vào cân bằng từ trường. Tâm nghĩ tốt, nói lời tốt, thân làm tốt,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 chuyện thị thi ngày nào chẳng có nghe hay không là chuyện mỗi người không nghe miệng mỉm cười tươi tâm không phân biệt giúp lòng an yên đời này có cái gì là thật đâu chứ một hơi thở ra không vào là kết thúc thân tạm này lúc ấy thị phi không thể mang theo tài sản danh lợi cũng không thể mang theo ngay cả trong giấc ngủ cũng không mang theo được gì thị phi trung nhật hữu bất thính tự nhiên vô chuyện thị phi ngày nào chẳng có nghe hay không là chuyện mỗi người không nghe miệng mỉm cười tươi tâm không phân biệt dứt lòng an yên nói chuyện thị phi gây khổ nghiệp nghe lời thị phi tạo nghiệp chướng mắng nhiều miệng chẳng thơm tho lòng mang oán giận không còn bình an giả dụ bạn xem điện thoại thấy chuyện bất bình tham gia thị phi thế là vô tình tạo tội nghiệp với người khác mà không hay khi xem phim họ toàn là diễn viên vì sao bạn lại khóc vì sao quá đổi vui mừng đời người khác nào những khán giả ngồi trong một sân khấu kịch người mê lao vào vai diễn có vai nào là thật Người mắng ta là ta nợ họ, trả hết rồi không còn trả nữa. Họ mắng ta, ta giận, tức là ta đã nhận lời ấy quá dễ dàng. Có biết bao người cùng tên với ta. Vì sao lại dễ dàng gom rác vào tâm của mình? Vì vậy, nói chuyện thị phi gây khẩu nghiệp, nghe lời thị phi tạo nghiệp chướng. Mắng nhiều miệng chẳng thâm tho, lòng mang oán giận không còn bình an.